Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn Hôm nay Minh Toàn sẽ hướng dẫn cái cách bay thử con Flycam S70W GPS này Để bay thử con này thì quý vị và các bạn chúng ta phải biết được cái cách điều khiển các cái chức năng của các phím ở trên cái bàn điều khiển thì uh, các cái phím chức năng của bàn điều khiển thì uh, hôm trước toàn có làm video và giới thiệu về các chức năng của cái phím các phím ở trên bàn điều khiển rồi thì quý vị và bạn à, hãy tìm ở trong kênh này à, tìm cái video về các chức năng của cái phím à, của cái bàn điều khiển thì à, để trước khi mà chúng ta bay chúng ta phải hiểu được các phím ở, của cái này các bạn nhé thì bây giờ à, cái quy trình bay và cách bay như thế nào Ờ, và đây là cũng là hướng dẫn đến những người mà lần đầu tiên chúng ta bay thì ờ, chúng ta cùng xem nhé sau khi mà chúng ta tải cái app về xong thì là chúng ta vào cái app của nó đây quý bạn nhé chúng ta sẽ được một cái app trên màn hình chúng ta ban đầu chúng ta sẽ bật cái con ờ, flycam này lên bật nguồn nó lên nút nguồn nó ở trên cái pin này các bạn ở phía phía pin là phía đuôi của con cam và phía không pin là phía đầu của con cam đây là chế độ mà bay cái có đầu đấy còn nếu mà chúng ta mới bay thì chúng ta có thể tắt chế độ không đầu của nó đi chúng ta ấn cái nút này bật phím nguồn của nó lên đấy. sau đó trên cái bảng điều khiển này quý vị bạn sẽ bật cái nút nguồn của cái bảng điều khiển lên tiếp tục bắt đầu là chúng ta ở trên bàn điều khiển này chúng ta sẽ ấn cái bên ờ, tay trái này chúng ta ấn lên xong chúng ta kéo xuống chúng ta kéo đồng thời hai cái phím này lên trên và, và ra phía ngoài xong chúng ta kéo đồng thời hai phím này lên trên và vào phía trong như thế là chúng ta đã kết nối GPS với con bảng điều khiển này với con Flycam rồi và bây giờ là chúng ta cần xoay con đưa con cam này ra xa một chút rồi chúng ta xoay 360 độ sau đó chúng ta sẽ ngửa cái camera lên và chúng ta tiếp tục xoay 360 độ rồi chúng ta đặt xuống cái việc bắn khi nào mà cái đèn nó không nhấp nháy nữa là khi đó là chúng ta đã đã hoàn thiện cái việc mà kết nối GPS của con đấy rồi sau đấy chúng ta vào cái app của nó ở trên điện thoại ấy. đầu tiên chúng ta phải vào wifi này chúng ta kết nối con này là con ờ, SG SG gạch ngang GPS đây quý vị bạn nhé chúng ta vào wifi của nó cái wifi này là cái wifi mà, mà kết nối giữa cái app của nó và và và app ở trên điện thoại và cái con phải lấy cam chứ không phải là wifi của internet nên mà quý vị bạn không có không có thể là sử dụng wifi này để chúng ta vào internet được đâu trong đó chúng ta có thể là gắn cái con ờ, điện thoại này lên cái bảng điều khiển rồi chúng ta vào cái app của nó kéo lên vào app của nó trên cái app này thì nó có rất là nhiều con uh, cam chúng ta hãy gạt gạt sang bên ờ, trái để chúng ta tìm đến con ờ, S70VKF ở đây nó S70VKF thì nó có mấy cái dòng của nó nữa thành ra chúng ta phải thả cái này xuống mà chúng ta tìm đến S70VKF 1080 pixel GPS đấy con này thì chúng ta ấn vào đây sau đó chúng ta ấn con trôn như này là chúng ta đã cái bảng điều khiển này ờ, cái cái điện thoại này và con phải là cam đã kết nối được và chúng ta bắt bây giờ chúng ta bắt đầu ờ, thử nghiệm nó bay lên nhé khi mà giờ quý vị bạn mới bay thì chúng ta nên bật cái ờ, cái này tức là nó cái nút này là nó bay lên khoảng 1 mét xong nó dừng ở đấy để cho chúng ta điều khiển đây mình bắt đầu chúng ta có thể là điều ờ, chỉnh cái độ cao bay cao bay thấp bằng cái phím ở bên này chúng ta cho lên cao thì nó sẽ bay lên cao mà xuống thấp là nó sẽ xuống thấp chúng ta thử cho nó lên cao nhé đây là cái độ cao kịch kim rồi quý vị các bạn ạ à, trong uh, hướng dẫn của nó thì nó bảo khoảng 500 m nhưng mà theo mình nghĩ là cái này của nó khoảng 300 m đổ về thôi chứ không được 500 m đâu và được cái con uh, ờ, S70W này nó có một cái hay hơn các con khác là khi mà chúng ta cho nó lên độ cao như này thì kể cả là hôm nay sức gió nó rất là mạnh nhưng mà nó không bị liêng nhưng mà các con khác thì là lên đấy và sức gió mạnh như này nó sẽ trao đảo ở trên không quý vị các bạn đấy là một cái điều mà đặc ừ, ờ, điểm uh, ờ, công của con S70 này và để chúng ta cho hạ thấp xuống thì chúng ta có thể quan sát tốt hơn thì chúng ta kéo cái này xuống nhưng mà khi kéo xuống cái việc bạn nhớ kéo là kéo chúng ta kéo từ từ không kéo một cái chúng xuống gập luôn nhá đây và khi mà chúng ta muốn nó tiến lùi chúng ta hãy ờ, ấn cái cần phía bên trái này rồi chúng ta kéo cái độ độ tay cho nó nhạy nhạy thôi quý các bạn nhé đừng có kéo mạnh quá cho thấp tí nữa đấy đấy là nó bay ra phía xa hơn chúng ta cũng có thể là quay cái góc camera à, bằng cái phím ở bên này đây cái phím này chúng ta cho quay camera nhé đồng thời nó quay luôn con flycam đấy. đấy các góc quay khác nhau và cái này là cái mà quay ờ, quay góc độ camera của nó là 120 độ nhưng ở đây thấy là được khoảng 90 độ khoảng 95 độ thôi đây chúng ta xem ờ, cái quay camera của nó nhé Đây, chúng ta cho lên cao một chút thì mới mới nhìn rõ được cái góc quay của nó đây là vị trí thấp nhất của con uh, của cái camera của nó bây giờ chúng ta cho camera lên cao cái quý vị bạn chúng ta nhìn cái màn hình phía bên trên có thể là quay video ở đây quý vị các bạn nhé quay video ở cái nút ờ, nút quay video đây Ờ, nút là nút chụp ảnh à, ở đây cái cảnh này nó đang đẹp thì để cho mình chụp mà xin phép chụp một bức ảnh nhé à, để mình quay camera sang kia kia à, để mình chụp ảnh nó đẹp hơn ok à, khi mà chúng ta ờ, quay cái bên cái phím này nó là cái phím mà bay nhanh bay chậm tốc độ nhanh chậm quý vị bạn nhé sau đó là chúng ta có thể là ấn cái phím này để cho nó nó tự tử trở về cái vị trí ban đầu quý vị bạn này vị trí mà chúng, lúc này chúng ta đặt đấy còn ấn cái phím này nó cũng tự bắt đầu nó bay ở xa ở đâu nó cũng tự trở về được quý vị bạn nhé phím này là cái phím mà nó đi theo người thì việc bạn ờ, xem xem thử nó có đi theo người không nhá chúng ta test thử chế độ đi theo người để mình cho camera nó quay về phía mình ờ, một chút đã cho hạ hạ thấp xuống chút ok và cho nó xem camera đang nằm ở đâu và mình cho nó đi theo người khi nào camera nó nhìn thấy mình à đây rồi cho máy camera thấp xuống tí việc bạn à, để ý xem thì nó có đi theo mình không nhá đây việc bạn nhìn nhé đây quý vị và các bạn chúng ta hãy để ý xem thì cái camera nó sẽ ở ờ, cái con lại cam nó sẽ đi theo người cầm cái bảng điều khiển này mình phải kích hoạt chế độ này lên quý vị các bạn như cái cái phím mà ấn đi theo người đấy đây chúng ta test thử bật chế độ đi theo người lên này đấy đây việc bạn thấy thấy thấy mình đi đâu là là là nó đi ở đấy này đấy thì việc bạn à, có thấy nó đi theo người không ạ đấy đấy là chế độ mà đi theo người còn bây giờ là chúng ta test thử cái chế độ mà nó nó về à, trên không nhé à, test thử cái chế độ mà nó sẽ là à, trở về vị trí ban đầu nhé đây sau khi mà chúng ta test thử như thế rồi thì chúng ta sẽ test ờ, thử tiếp theo là cái chế độ mà nó trở về cái vị trí ban đầu nhá thì mình ấn cái nút này cái vị ban nhá là nó tự trở về nhé hoặc là ví dụ chúng ta có thể test cái độ cao của nó ờ, thêm lần nữa đây chúng ta cho nó bay cao lên chẳng hạn khá là cao các bạn ạ à, trong các thông số thì nó bảo là bay cao được khoảng 500m nhưng mà tầm này ờ, toàn nghĩ là không cũng không đến khoảng được 300m đổ về rồi. xong chúng ta có thể là ấn cái phím này để cho nó tự trở về cái vị trí lúc này ở đây các bạn đây chúng ta ấn nút này, này xem nó nó tự trở về này. đây toàn ấn ấn nút này nhé và đặt cái điều điều khiển ra ngoài nhé đây toàn đặt uh, điều khiển xuống đây nhá xem này nó có vẫn tự bay đều kể cả, cả là cái lúc mà máy à, mà pin nó yếu hoặc mất cái pin hiệu thì uh, mình nói những cái pin là tự bay đều đấy là nó sẽ là con cái càng nó sẽ tự bay đều các bạn nó tự hạ cánh các bạn đấy trong khi đó là điều khiển đang nằm đây khoảng cách nó khoảng 5 mét 5 mét so với vị trí ban đầu mà mình để con phải lái cam ấy Như này là toàn bộ cái mà quá trình bài thử của con lái cam ở đây là à, mình đã hoàn tất và cũng ờ, rất mong cái việc bạn có cái điều gì mà không hiểu thì ờ, hãy comment hay là bình luận ở dưới video này có nếu mà toàn biết thì toàn có thể là ờ, chia sẻ nhiệt tình và để không bỏ lỡ những vôi video tiếp theo hoặc thú vị của kênh thì rất mong quý vị các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới và thú vị của kênh xin chào quý vị các bạn hẹn gặp quý vị các bạn trong những video tiếp theo